Em xin chào tất cả các bác đang theo dõi được live stream của công ty đèn năng lượng mặt trời. Hiện tại thì em đang có mặt tại kho của công ty đèn năng lượng mặt trời có chi nhánh tại Hà Nội các bác nhé. Hôm nay công ty sẽ cho ra mắt và xin giới thiệu ờ, đến các bác mẫu đèn năng lượng mặt trời mới nhất này, xịn nhất này, đặc biệt là không cần cắm điện hay là sạc điện mà đèn vẫn sáng bình thường, tiết kiệm 100% chi phí tiền điện và cực kỳ cần thiết tiện dụng cho mọi gia đình. Và đây là mẫu đèn em muốn giới thiệu đến các bác mọi người nha. Đó, cái mẫu đèn này nó được cấu tạo bởi 100 cái đèn led nhỏ bên trong đây ạ đó nó được liên kết với nhau và nó chiếu sáng cực mạnh luôn các bác nhá bên ngoài thì nó được bao phủ một cái lớp bảo vệ cho nên là chống nước tuyệt đối này mưa bão này sức bền của nó cực kỳ cao các bác nhá riêng mẫu này thì sử dụng thoải mái cho em luôn mọi người nhá đó cái góc chiếu sáng của nó thì là 270 độ góc chiếu sáng 270 độ phạm vi chiếu sáng của em này cực kỳ uh, lớn luôn các bác nhá lên đến 80 ạ khoảng uh, khoảng uh, khoảng cách chiếu sáng là 80 mét, đèn sẽ sáng liên tục từ 10 đến 12 tiếng vào ban đêm và nó tự động tắt vào ban ngày các bác nhá Đó Mẫu này công suất của nó là 55W này Pin là 1800 mHa và chống nước chịu ảnh hưởng của mưa bão tuyệt đối Đặc biệt đèn này nó có 3 chế độ chiếu sáng tự động Mà những cái mẫu đèn khác trên thị trường hiện tại chưa làm được các bác nhá Và bây giờ thì em sẽ test luôn cho bác trong à, ánh sáng cũng như là trong bóng tối của đèn luôn các bác nhá Đây Hiện tại trong bóng à, trong ánh sáng khi mà các bác nhận hàng ạ Mọi người test đèn thì các bác che cái phần năng lượng pin năng lượng mặt trời này lại cho em nhé các bác nhá Đó che cái phần pin năng lượng mặt trời này lại cho em ạ Đó Ấn nấc đầu tiên thì nó sẽ là cái mức chiếu sáng mạnh nhất của đèn nó là mức chiếu sáng mạnh nhất và khi nào có người đi qua bóng đèn cách bóng đèn 3 mét thì đèn sẽ tự động bật lên sáng trong vòng 20 đến 25 giây và tự động tắt khi người đi qua nấc thứ hai là nấc ánh sáng mờ nấc này cũng tương tự như nấc đầu tiên nhưng mà nó là ánh sáng mờ các bác nhá đó và nấc thứ ba nó là ánh sáng này là ánh sáng phun cả đêm có nghĩa là nó sẽ chiếu sáng cả đêm luôn các bác nhá khi nào mà trời sáng hoặc là có ánh sáng mặt trời thì đèn mới tự động tắt và tự động nạp năng lượng mặt trời các bác nhá và bây giờ em sẽ test trong bóng tối cho mọi người xem cái cái cái cái đèn nó nó sáng cực mạnh như thế nào mọi người nhá đó đây ạ à, nấc đầu tiên đây ạ mọi người nhìn em nhá đấy sáng cực kỳ là sáng luôn đó nấc đầu tiên đây ạ nó cực kỳ sáng luôn sáng mạnh nhất à, và khi nào người đi đến gần đèn cách đèn 3 mét thì nó tự động sáng trong vòng 20 đến 25 giây và tắt khi người đi qua các bác nhá đó tương tự nấc thứ hai là ánh sáng mờ cũng vậy đây ạ, ánh sáng mờ cũng vậy các nhà đó và nấc thứ ba đây ạ nấc thứ ba là nấc ánh sáng cực mạnh đó, ờ, nước ánh sáng cực mạnh và sáng phun cả ban đêm mọi người nhá và sáng phun cả ban đêm khi nào mà trời sáng hoặc là có ánh nắng mặt trời thì à, đèn nó tự động sáng lên à, thì đèn nó tự động nạp năng lượng mặt trời các bác nha đó riêng cái mẫu đèn này thì mình um, lắp được ở tất cả mọi nơi luôn các bác nhá lắp được ở tất cả mọi nơi luôn ví dụ như là ở ờ, vườn này ở khu đô thị này, đường phố này, thôn xóm này, trường trạm xung quanh nhà Mình có nhu cầu lắp ở đâu thì lắp ở đó cho em là được mọi người nha Đây ạ, một cái mẫu đèn này thì hiện tại công ty em đang giao uh, cho các đại đại lý họ bán lẻ ra ngoài là 270 000 Nhưng mà ngày hôm nay bác nào mình để lại số điện thoại và mua hàng trực tiếp trên live stream của em, giá một chiếc đèn của các bác mua ngay với giá xỉ là 159 000 một chiếc các bác nhá. Mua một chiếc đèn là 159 000 cộng thêm 30 000 tiền phí ship dùm em. Mua hai chiếc đèn giá chỉ có 299 000 mình được miễn phí vận chuyển ạ. Được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán. Hàng đến nơi mình được test hàng vì là hàng của công ty nên công ty em sẽ bảo hành một đổi một trong vòng một năm nếu có lỗi do nhà sản xuất cho các bác luôn và bảo hành theo số điện thoại đặt hàng các bác nhé một bộ đèn như thế này thì nó đầy đủ và bao gồm các thiết bị như thế này Đầu tiên ạ, à, bên ngoài của nó sẽ đầy đủ thông số kỹ thuật Hàng đến nơi các bác cứ kiểm tra thoải mái cho em nhé mọi người nha Đó, một hộp thì nó sẽ bao gồm như thế này các bác nhá Đó, đó. Bên trong của nó đầu tiên là hai cái ờ, hai cái đinh vít mọi người nhá đây hai cái đinh vít để khi nào mình, sử dụng đâu mình bắn vào đó nhá hai cái đinh vít đây ạ đó bên trong là đèn này đèn được bao bởi một cái lớp xốp bọt cực kỳ là chắc chắn luôn đảm bảo cái độ bền khi đến tay các bác đèn sẽ không bị vỡ hay bị làm sao cả đến nơi thì mình cứ kiểm tra hàng thoải mái cho em các bác nhá đó tiếp theo là một cái tờ hướng dẫn sử dụng cho bác nào mình chưa biết sử dụng hoặc là chưa chưa biết cách lắp đặt như thế nào thì mình sử dụng dùm em nha các bác nhá đó đến nơi thì mình lại còn được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em chị anh chị nào lấy hàng thì mình để ngay lại số điện điện thoại trên livestream cho bên em nhé Ngày hôm nay công ty chỉ có đúng 100 suất cho 100 anh chị mình thử nghiệm và trải nghiệm cái dòng sản phẩm mới này bên em Cho nên anh chị nào mình lấy hàng mình để ngay lại số điện thoại trên livestream cho bên em Mua một cái thì là 159 nghìn cộng thêm 30 nghìn tiền phí ship Còn mua hai cái thì bên em giá sẽ là 299 nghìn và miễn phí vận chuyển Hàng đến nơi được kiểm tra hàng các bác nhé Mình lấy hàng mình để ngay lại số điện thoại trên livestream cho bên em Đèn cực kỳ là sáng Đặc biệt những bác nào mà ở thôn quê vùng mùa này mùa mùa nắng mùa mưa bão nó rất là hay mất điện Mình mua cái đèn này thì nó cực kỳ là tiện dụng luôn các bác nhá Thật sự luôn Anh chị nào mình lấy hàng mình để lại số điện thoại trên livestream cho bên em các bác nhé